Xin chào tất cả mọi người nhé Thì hôm trước thì mình đã làm một video giao à, hơn 100 cặp chim bồ câu ti tan thải siêu thịt ra miền Bắc Thì ngày hôm nay thì mình làm tiếp một video để mọi người hình dung cho kỹ Đây là anh Thuần nhé Thì mình à, có giao à, hơn 100 cặp chim bồ câu cho anh Thuần nuôi Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm kỹ thêm một số nội dung để hướng dẫn anh Thuần cho chim bồ câu ăn bước đầu như thế nào thì uh, khi mà chim bồ câu mà mới vận chuyển về nhà thì mình cho ăn uh, cũng uh, ít cám thôi mọi người nhé đặc biệt là cho ăn ít cám thôi đấy chim bồ câu uh, vận chuyển từ Đắk lắc nha mọi người đấy, thì... từ Đắk lắc mình vận chuyển chim bồ câu ra phía Bắc luôn và chim ra tới đây rất là khỏe đây mọi người thấy không ăn rất là nhiều và, và nhanh này và cái ờ, việc chim bồ câu á mình giao đến nhà người nông dân á nó còn đảm bảo hay không thì nó ở cái việc là chim bồ câu có nhanh nhạy hay không và ăn ờ, ok hay không thì như trên ờ, màn ảnh mọi người cũng có thể thấy được là những cặp chim bồ câu hết sức là lành lợi thì tại vì cái môi trường ở miền Bắc mình đi vào đúng đợt rét đậm rét hại luôn nên là thành ra ra tới đây là mình cũng phải anh anh thuần anh cũng phải sưởi ấm ở cái trại của anh một tí vì anh thuần anh à, à, à cũng à, có nuôi một ít chim bồ câu rồi nên là cũng, anh cũng biết tương đối về kỹ thuật nên là khi mà mình ra đây hướng dẫn cho anh thì được gặp rất nhiều thuận lợi luôn và anh thuần là một người sống rất tình cảm mọi người ạ và mình à, khi mà mình giao chim bồ câu ra đây thì à, chúng đợt rét đậm rét hại nhưng mà chim bồ câu ra đây vẫn cực khỏe luôn thì mọi người cũng có thể thấy được là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt cái sức chịu đựng của nó ở tất cả các môi trường đều ok mọi người nhé ở khắp Việt Nam mình à, môi trường nào nuôi chim bồ câu ti đan thái siêu thịt này cũng được nhưng mà những dòng chim khác thì không được như vậy đâu mọi người ạ đây chim ăn rất nhanh và sạch cả máng này những cặp chim bồ câu rất to thì à, cái dòng chim bồ câu ti đan thái siêu thịt này ấy, thì à, nói chung đây là anh thuần anh kỹ thôi chứ à, mình cũng không phải che bạt đâu nếu mà lạnh rét đậm rét hại thì mình mới phải che mình mới phải sửa à, bóng đèn thôi thì vì nhiều người cũng thắc mắc mình là tại sao mình bật đèn ấy, thì hôm nay mình làm video cho mọi người xem luôn đó là bật đèn này để sưởi ấm trong cái tình trạng à, à, rét đậm rét hại đấy. thì một năm thì à, có tầm khoảng được vài ngày rét đậm rét hại thôi mọi người thì à, để à, tránh những cái cái sạch à, à, đáng tiếc ừ, cho cái đàn bồ câu thì mình bật đèn thì cũng ok thôi nhưng mà nếu nhà nào mà kín mà kín bưng mà không có cái gì thì mình À, không có gió lùa vào thì mình à, cũng không cần à, bật đèn đâu mọi người nhé mà anh thuận rất là kỹ đây mọi người có thể thấy này anh nuôi chim rất là bài bản khi chim bồ câu tan thái siêu thịt của mình ra tới đây thì anh rất là thích chuồng rồi những cái hệ thống máng ăn rổ đẻ là đều ở kênh nông dân làm giàu của mình cung cấp luôn mọi người nhé và cũng nhiều người hỏi là tại sao mình à, không lấy tên thương hiệu nông dân làm giàu cho trại luôn thì mình cũng nghĩ đến cái à, cái cái cái cái, cái trường hợp này thì chắc là qua năm mình sẽ lấy cái tên trại của mình là nông dân làm giàu luôn mọi người ạ rồi mình cũng phát triển hệ thống website đó tất cả mọi thứ đồng bộ là nông dân làm giàu để mọi người à, xem rồi mọi người tìm trên Google cho nó dễ tại vì nhiều người thì rất là thích chia à, những chia sẻ những kinh nghiệm của mình cũng như chim bồ câu của mình và nhiều người họ không kết nối được thì mình cảm thấy rất là tiếc và đặc biệt là mọi người phải tìm được đúng nơi đúng chỗ chứ cũng có à, đi lầm địa chỉ thì mình cảm thấy rất là tiếc và kênh nông dân làm giàu của mình là độc nhất và duy nhất ở Việt Nam này thì à, mình cũng rất hy vọng là mọi người đến đúng nơi đây mọi người thấy không mới cho ăn mà nó đã ăn sạch này thì chứng tỏ là những cặp chim bồ câu hết sức là là khỏe và khi mà mình giao tới nhà mà đi một chặng đường xa thì mọi người cũng không thứ nhất là cũng không nên cho ăn cám quá nhiều cùng một lúc thì à, nếu mà cho ăn quá nhiều một, một lúc thì có nhiều con chim bồ câu nó bị khó tiêu mọi người ạ thế nên à, chính vì vậy mình cho ăn một ít thôi à, khoảng à, ba bốn ngày sau rồi mọi người hãy cho ăn cái liều lượng đúng với liều lượng nuôi chim bồ câu nhé đây là những cặp này là chắc cứ khoảng 6 7 giờ tối là bắt đầu nó rớt trứng thôi bắt đầu nó đẻ thì à, chim bồ câu nó thường đẻ vào tầm khoảng 6 à, giờ tối đấy thì à, ban ngày thì có nhưng mà rất là ít thôi đây mọi người cũng có thể thấy không chim bồ câu rất đã và khi mà mình giao chim bồ câu đến cho mọi người ấy, mình cảm thấy chim khỏe và mọi người nuôi ok ấy, thì mình cảm thấy mừng lắm và qua qua năm thì mình cũng sẽ cái hướng phát triển của mình ấy thì à, sẽ hợp tác với à, rất là nhiều người à, đặt chim bồ câu và bây giờ cũng thời điểm cuối năm rồi ấy, nên là qua năm mình cũng sẽ hợp tác với rất nhiều người và à, ai mà hợp tác nuôi chim bồ câu cùng với mình nhé thì à, mình cung cấp giống cũng như là anh em nào ở phía xa miền phía bắc phía miền, miền trung hoặc là đặc biệt là ở phía nam này luôn thì mà cần cái làm chi nhánh của mình ấy thì mình sẵn sàng luôn mình sẵn sàng có thể à, à, đặt chi nhánh ở những cái nơi mà anh em à, hợp tác cùng với mình thì để cùng mọi người phát triển thôi tại vì mình thấy là cái đầu ra của con chim bồ câu này nó rất là phát triển cũng như là mình thấy là cái thị trường mình thấy được cái thị trường cũng như là cái hướng phát triển của nó nên là nếu mà ai cần mà hợp tác với mình mà cần chi nhánh thì mình sẵn sàng thôi đây là trứng chim bồ câu này mọi người trên đường mình mình vận chuyển đến đây nó đẻ đấy thì có một số quả nó vỡ thì để luộc thôi chứ à, à, chứ tối thường thường nó tối nó mới để lại còn những cặp nào mà rớt trứng trên đường đi thì à, à, xe nó sóc thì nó sẽ xảy ra tình trạng là bị vỡ nhưng mà không sao mọi người ạ à, mình nuôi chim bồ câu nó lâu dài mà thì à, chính vì việc mình mọi người thấy là chim bồ câu nó đẻ dọc đường thì mọi người mới thấy là chim bồ câu rất là tốt thì à, đó là cũng là một cái tín hiệu nói chung là cũng đáng mừng đấy chứ sao chim bồ câu mà không đẻ thì đúng là là cũng mệt cho người nuôi chứ không phải chuyện bình thường đâu mọi người ạ à. thế như hồi nãy mình có nói đấy thế là ai mà muốn hợp tác à, mà làm chi nhánh của à, của trại nông dân làm giàu thì mình sẵn sàng luôn nó đúng như cái thương hiệu của mình đó là nông dân cùng làm giàu đấy nên là mình cũng hy vọng là mọi người à, đã tin tưởng mình và mọi người muốn phát triển kinh tế với con chim bồ câu ấy, thì mình hoàn toàn có thể à, trao đổi lẫn nhau và mình à, dạ, dạ. là một địa chỉ đỏ để à, bao đầu ra cho mọi người và mình tin chắc rằng cái mình bao đầu ra giá cao hơn rất nhiều so với cái những cái trường hợp mà mà mà thu chim à, à, à, đầu ra cho người nuôi tại vì có những trại khi mà thu đầu ra là thu với giá cực bèo luôn và khi mà mình mình, mình biết được những câu chuyện như vậy mà mình nghe thấy được thì mình cảm thấy rất là buồn à, tại vì à, mình nuôi chim bồ câu thì mình biết cái giá trị cao thực sự của con chim bồ câu à, khi mà mình à, à, mình à, thấy được và mình có nghe được một số những nơi mà bao tiêu đầu ra nói bao tiêu đầu ra nhưng mà chỉ đấy của người dân là khoảng hai ba chục ngàn trên một con thôi thì mình cảm thấy buồn vô cùng luôn và mình uh, cũng hy vọng là những người mà có chim bồ câu mà xem được video của mình và có thể hợp tác với mình thì có thể là cái à, là sẽ phát triển hơn rất là nhiều và mình cam đoan rằng cái giá của mình cao hơn rất nhiều lần so với cái giá mà nhiều người đang thu bây giờ là tầm khoảng hai ba chục nghìn thôi thì mình cảm thấy rất là là tội nghiệp cho người nuôi và mình thấy được rằng là nhiều người hợp tác với mình thì họ đều phát triển rất là tốt tại vì cái cái, cái chim bồ câu à, à, titan thái siêu thịt á nó là dòng siêu đẻ siêu thịt và siêu lợi nhuận mà chính vì vậy hàng tháng mọi người ờ, nuôi thì mọi người đều có chim ra ràng thì đồng nghĩa với việc là mình đã có tiền rồi đấy và năm nay thì à, anh em của mình ấy, thì là cũng đang nghiên cứu để à, tìm ra một cái cách nuôi mới nhá chim bồ câu thì đương nhiên không thay đổi rồi nhưng mà anh em mình đang tìm ra cách nuôi mới và qua năm thì mình sẽ công bố cho mọi người luôn và cái cái cách nuôi mới này thì mình à, đảm bảo và mình hy vọng rằng con chim bồ câu sẽ còn phát triển hơn nữa và chim bồ câu ra ràng sẽ nhiều hơn nữa và người nuôi sẽ có lợi nhuận nhiều hơn nữa thì à, qua năm thì mình sẽ thông tin à, đến mọi người ở trong video sau về cách nuôi như thế nào và cho chim ăn gì thì qua năm thì mình sẽ làm còn bây giờ giai đoạn cuối năm thì mình chạy những cái đơn hàng đây anh thuật anh cực kỳ kỹ luôn anh còn che cả bạt lại mọi người ạ che cả bạt lại luôn đấy tại vì đang rét đậm rét hại và khoảng năm sáu ngày đấy thì à, à, thì chim thì nó cần à, à, đừng có rét quá thôi còn ở phía bắc thì đương nhiên sẽ có những ngày rét đậm rét hại và chết cả trâu bò đấy thì à, chính vì vậy nên là là anh cũng rất là kỹ thì uh, chính vì mình những người kỹ như anh thuần thì à, nuôi thì nó nó mới thành công được mọi người ạ thì à, à đây là hơn 100 chim cặp chim bồ câu tan thái siêu thịt mình giao ở miền bắc và khi giao thì mình sẽ à, hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình